hoặc hiện ra thân tỷ kheo tỷ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di nhân đến hiện ra những thân căn văn la hán bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sinh chứ chẳng phải chỉ có thân phật hiện ra trước chúng thôi đâu